miễn phí nhé mình làm video cho các bạn tham khảo thì cũng hoàn toàn là uh, do cái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 các bạn rất là nhiều à, giải đặc biệt thì hôm nay ra 6 năm nhất to thì ngày hôm nay ra 59 về lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đầu hai thì câm đó đít 3 thì ngày hôm nay khá là rực rỡ cái cầu lô hanh đấy thì ngày hôm nay có 16 có 32 và có 73 các bạn nhé lô cặp thì có cặp à, 3883 à, 6886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 bạn mà đã là thành viên cũ thì các bạn đã đang lên đỉnh núi rất là cao rồi còn những bạn mà đã tin tưởng mới vào nhóm thì cũng đã đang vào bờ rất là an toàn với cái cầu lô ăn thông độc thủ lô ngày hôm nay ngày hôm qua chúng ta cũng ăn độc thủ lô và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục ăn độc thủ lô các bạn nhé đó rất là ok và ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp cho các bạn lấy số về bờ còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái công việc chính đấy là soi xét cầu kèo cho ngày mai đó nhá đó hôm nay thì zalo là đầu tháng mới là rất là tưng bừng rồi hy vọng ngày mai sẽ tưng bừng rực rỡ nữa à, đấy à, còn bây giờ thì mình sẽ vào cái công việc chính là soi cầu đấy luôn đấy ạ thì ngày mai thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 9 và chạm 4 dần đấy rút gọn thì ngày mai sẽ có 99 090 191 292 898 44 141 343 464 484. Độc thủ đề mình sẽ bắt cho các bạn là 4994 và bạch thủ vip là 5885 nhé. Trên đây thì mình đã soi cho các bạn những cái cầu rất là đẹp rồi. Thì các bạn mà trùng máu với mình này, thích những con số này thì các bạn chơi nhé. Và các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn mà không bị giam số thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194. Mình xin nhắc lại đó là 0963236194 số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ đường của mình. Ngày mai